đây nhá hôm nay mình hướng ờ, dẫn các bạn ờ, đấy, vào phần vào phần ờ, copy mới scan mấy cả uh, in các tài liệu ở trong ở chỗ Comini nhá Comini mới sao phần Eleven nhá nó có cái máy này này đấy. thì mình sẽ giới thiệu qua cho mọi người nhá đây là cái gửi tiền trả điện thoại này, chi phí này. nếu có mã số là gửi được đang gửi đồ này đấy còn các cái này thì là gửi cửa thuốc các thứ cô tổ này đóng lên kim này đấy muốn đèn bảo hiểm này mua vé này, số này mua số này đấy. số ô tô đấy này đóng thuế này đấy gửi tiền trong nước này đấy, hôm nay à, mình à, là mình giới thiệu các bạn là copy này print này scan này fax này nhưng hôm nay mình chỉ có giới thiệu scan thôi scan copy thôi nha đầu tiên là anh em chuẩn bị cho mình cái 500 viên tiền cho vào đây bao nhiêu tùy các bạn cho vào coin tủ à sau là cầm chuẩn bị USB để mình scan tài liệu không có USB thì có điện thoại cũng được mình cắm vào cái lỗ ở đây nhá chờ tí bây giờ mình ấn vào một bên này Đấy. các mục bên này thì ở đây có scan này bạn nhìn thấy chưa scan chưa copy thì ấn vào đây cũng được ờ, nhưng mà mình không copy mà mình scan trước mình cần tài liệu mình scan ừ. cái này mình về mình làm có việc mình làm video cho mọi người xem Ờ, chọn một chế độ nếu mà lưu, lưu vào điện thoại các bạn lưu điện thoại ra còn đấy lưu USB lưu, lưu USB cái này nhìn hình các bạn biết đúng không cái này đồng ý để đồng ý để mình à, vào mình scan Đấy, tiếp theo này USB này có hai loại một cổng này là cổng uh, cổng A và con này cổng cổng C cổng C nó nhỏ hơn mình chọn cổng cổng A nó sẽ mở đây K3 nó sẽ mở lên Đấy. Nó mở lên thì mình cắm vào cổng A nhá Cái này mọi người dễ mà đơn giản lắm nhưng mà đối với những các bạn mà lâu mới sang ấy, thì nhiều khi cũng bỡ ngỡ ấy. đó như là mình chọn file để lưu nhá à, mình chọn vào điều chỉnh nương này à, cho một chữ ghi này à, mình à, chọn scan màu này à, mình chỉ lưu ở chế độ PDF này đó là dễ này cho một chữ ghi bây giờ mình ấn để xem cho file vào các bạn phải cho cho cái à, cái ảnh vào đây nhá Đấy, cho vào đây nếu các bạn nhìn thấy ok rồi thì các bạn ấn ok Đấy. ok tiếp theo thì bạn chưa ghi hết nhé Đấy, nó sẽ lưu cái lưu cái file đấy vào trong cái phần điều chỉnh này Đấy. bạn kiểm tra nội dung xong được chưa ok rồi thì ấn lách thôi Đó, start là bắt đầu ấn hay KC là bắt đầu nhá Đó. nó hỏi là bạn có cần cái uh, real siêu sổ không ờ, để không cần thiết xin này ok đang bây giờ ấn tiếp giờ mình lại mình lại scan tiếp giờ mình ờ, cho file khác vào mình scan cái mấy cái file tài liệu cho mọi người làm video cho mọi người hướng dẫn ờ, cách đăng ký sang tên đổi chủ ô tô à, mình lại scan màu tiếp mà vẫn file pdf nha vẫn cái mục như thế Đó. đọc qua xem là nó có chuẩn không nếu mà các bạn để lệch hoặc để không đúng thì các bạn phải ờ, chỉnh lại đây cho mình thấy là ok rồi Đó. còn chưa ghi à, là nó, nó lưu vào trong phần điều chỉnh ờ, nước của mình nha Đó. Đó. đây là cũng vẫn hỏi bạn là có cần cái điêu siêu không thì mình không cần mình ờ, để để đấy ấn hay nha đồng ý nha đồng ý điểm lưu nha ok thế nó họ bảo là kết thúc hay không thì là mình ấn tiếp nếu còn hạt mình có scan mà à, tiếp tục mình lại bỏ tiếp tờ file tiếp theo vào Đó. À cái tờ này nè cái này đấy tiếp theo này đấy, vẫn đen trắng file này đó. đọc này à, ok rồi thì uh, tiếp tục đó ok chữ ký tiếp start tội đồng ý ok ấn tiếp à, mình được chúng ta gỡ tiếp ok kết thúc nhé ừ. đó cho nó xong á đó copy thì cũng thế nhá copy cũng ấn nha copy này ấn vào chọn uh, copy đi đó đây có các chế độ copy một một một mặt thôi này copy hai mặt này hai mặt vào cùng cùng một mặt này đó. copy to hơn nhỏ này đó. nhỏ hơn to cũng có đấy nó có rất nhiều chế độ này copy copy cái hagaki mà cái cái cái mà kiểu dạng mà bưu tiếp ấy Đấy. copy ảnh này copy trẻ gai này copy hai mặt và một mặt này Đấy. À, đây nhưng mà mình không, làm thế mình quay lại mình copy bình thường thôi bình thường như này Đấy, copy Đấy, có màu mình đen trắng này Đấy, có các cái màu của nó này. thì mình chọn là bình thường thôi nếu mà chọn đen trắng thì chọn đen trắng nếu mà đây chọn cỡ 4 A4 là bình thường A4 các A3 này tôi gấp đôi A4 Đấy. Đấy. các chế độ thì mình chọn A4 chưa ghi hệ à. xong rồi các bạn ấn cái chỗ xem thử à, xem thử nhé copy xem thử À. xem thử nha là cái bảng này ô sẽ để cân chưa ấn tiếp theo nó sẽ ấn start tụ là nó sẽ sẽ bắt đầu à. tội bắt đầu thì là nó sẽ hiện tiền lên Đấy, nhưng mà mình không copy mình chỉ các bạn thôi Đấy, chúc các bạn thành công nhé các bạn làm được nha nhé ok chào các bạn nhé